What's up mấy bạn Thì bữa nay là cũng là thứ tư luôn Thì uh, thì bây giờ là Trung ăn cơm xong thì bây giờ là Trung sẽ phải chạy đi lên trên chỗ bưu điện EMS để Trung lấy cái thùng uh, kiện My Protein của tháng này gửi cho Trung ha Thì sáng nay uh, lo ngủ quá thành ra là khi người ta đến người ta giao hàng cho Trung á Thì họ gọi không <laughs> mấy cuộc mà Trung không có nghe máy được thành ra là chung bây giờ chung phải tự đi lên trên nó lấy cái cái cái kiện hàng đó chứ không được giao như mọi khi nữa à, sáng người ta giao rồi mà ngủ quên à, và sau đó là hôm trong ngày hôm nay là chung cũng sẽ à, có một cái buổi tập giao lưu với lại một cái thằng em Dũng là bên Mỹ nó mới về thì hôm nay Chung cũng sẽ đi ra phòng ngoài để tập chung với lại nó thì uh, lâu lâu nó mới về thì Chung sẽ giao lưu nó một buổi và Chung cũng sẽ quay vlog lại cho mấy bạn thêm mà Chung sẽ tập vai uh, ngày vai ha Ok thì lát nữa là Trung sẽ show cho mấy bạn xem ngày vai và đồng thời là Trung cũng sẽ uh, làm một cái video unboxing cái kiện hàng của tháng này. Ok. Peace. Yo yo what's up? Thì bây giờ là Trung sẽ tập dài với anh em Trung. Đã nói rồi nè. Cái monster ở mày đâu rồi? Hóa giới thiệu monster. It's my monster. Re workout today man. Let go baby. Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì như mấy bạn đã biết là hôm nay Trung sẽ tập vai với lại thằng em của Trung ở bên Mỹ về à, Thì đây là cái thằng em mà Trung biết nó ở trên Facebook Thì hồi xưa nó cũng có quay vlog về powerlifting nhưng mà dạo gần đây là nó bị chấn thương Nên là nó đang ngưng một thời gian cái à, Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập vai à, Thì à, bài đầu tiên chúng ta sẽ chơi là dumbbell shoulder press Chúng ta sẽ chơi cái cục tạ đơn Ờ, thì à, mấy bạn nhớ warm up trước nha mấy bạn nhớ warm up cái rotator cuff mà Trung đã có hướng dẫn ở một số cái vlog trước Trung có ghi là à, khởi động phần thân trên đó mấy bạn nhớ khởi động theo cái video đó nha sau đó chúng ta sẽ tập những cái ngày nào chúng ta tập phần thân trên chúng ta sẽ nên có một cái thói quen khởi động theo cái video đó tại vì Trung thấy rằng rất là nhiều người ở Việt Nam không có thói quen khởi động trước cái ngày tập như vậy sẽ rất ảnh hưởng rất rất là nhiều đến cái cọng dây và cũng như là khớp vai của chúng ta là cái rotator cuff đa phần sẽ bị viêm và sau đó là sẽ, sẽ rất là nhức và chúng ta sẽ không có khả năng hoạt động được ok cho nên là mấy bạn nhớ chú ý giúp chung ha à, thì um, có bài đầu tiên này là chung quay cũng tương đối là đầy đủ giữa set của chung với lại set của uh, nó là uh, mấy bạn có thể gọi nó là Dan và tên thật của nó là Dũng ha ok ok thì bài này chúng ta sẽ có ờ, uh, 6 set tất cả là set đầu tiên với set thứ hai chúng ta sẽ đi warm up hay là 15 với lại 10 rep Ờ, thì những cái số rep mà chúng có ghi ở phần chạy chữ thì hy vọng mấy bạn xem nếu như mấy bạn muốn tập theo cái ngày vai này của Trung ờ, thì cái ngày vai này Trung đã từng tập chung với lại uh, với anh Vũ Tuấn rồi thì mấy bạn chắc cũng coi video đó rồi ha thì nó cũng gần tương tự đó nhưng mà Trung chỉ có thay đổi một chút thôi không có gì nhiều hết à, thì uh, đây là những cái set mà uh, working set của Trung với nó thì Trung có quay ở đây ha ở cái set này nó có một chút cái đặc biệt ha là đó là set cuối là set 5 rep nhưng mà nó lại có cộng thêm là 5 cái partial rep ở cuối nữa nên thành ra là ở sau cái set thứ năm vừa rồi là cái set nặng á mấy bạn nên là mấy bạn uh, hạ bớt một mức tạ xuống ha uh, để chúng ta đi đủ 5 rep và sau đó chúng ta sẽ đi 5 cái partial rep nhỏ nữa ở cái bài ở cái set cuối của cái bài này ha ok Ok, sau đó là chúng ta sẽ đến với cái bài Sideral Race mà chúng ta sẽ đi Reverse Drop Set Nhưng mà nói ở cái video trước đó là có quay cái bài này rồi đó là chúng ta sẽ uh, drop set nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày chúng là đi nặng lên chúng ta không có drop mà đi nhẹ xuống ha uh, thì cái này nó khá là lạ uh, cho nên là cái uh, coi lên thằng đen này nó nó chưa có quen uh, mấy bạn lát nữa mấy bạn sẽ thấy rằng cái khúc mà nó xỉu sau cái set này ha cái bài này là chúng ta có bốn set tất cả ha rồi chúng ta sẽ đi uh, drop set như vậy thì uh, cái đầu tiên là tất cả các set chúng ta đều đi uh, 10 rep hết uh, ý là tất cả các lần drop chúng ta đều đi 10 rep hết thì trong cái set trong một set đúng không là chúng ta sẽ drop 4 lần tất cả lần đầu tiên là nhẹ nè 10 rep lần thứ hai cũng 10 rep lần thứ ba 10 rep đến lần thứ tư chúng ta cũng sẽ 10 rep nhưng mà đó là 10 rep partial ha như nó đang đi là à, mấy bạn như đang nó đang thấy mấy bạn là nó đi partial rep á, là nó đang uh, đi nửa rom thôi ok sau đó là mấy bạn sẽ thấy nó gục ngã sáu bảy tám chín Last one, last one. Boss. Quá đáng, quá đáng luôn á. Quá đáng, quá đáng luôn á. Đi cầu mà bóng to nữa. bài thứ ba đó là bài fundraise thì hồi hôm bữa là chung có fundraise nhưng mà úp tay với cái cây barbell nhưng mà bây giờ là chung sẽ ngửa tay với lại cái cây ez bar lúc mấy bạn tập bài này thì cái tay cái cùi chỏ các bạn hơi cong một chút ha đừng có quá thẳng này nó sẽ không có kích hoạt được cái phần vai của chúng ta ok à, thì đó là cái bài thứ à, ba uh, cái bài thứ tư là bài overhead press là nó cũng khá là tra tấn khi mấy bạn vừa chơi cái bài fundraise xong nhưng mà ngửa tay à úp tay á à, thì nó cũng khá là mỏi rồi nhưng mà đó là cái dạng như là pre exhausted nghĩa là chúng ta sẽ làm mỏi cái phần cơ chúng ta trước một cái bài compound ha à, thì đây là chung uh, uh, ờ, đang thực hiện uh, một uh, set thứ uh, set đầu tiên hay sao á bạn có thể tập để kích hoạt cơ tốt á thì Trung có một cái tip nhỏ đó là mấy bạn có thể là xuống uh, ngay tới cầm sau đó là chúng ta sẽ lên lại ha như vậy thì cái phần vai chúng ta nó nó lúc đó là nó vuông góc và nó sẽ được kích hoạt rất là tốt số set số rep chúng có ghi tất cả ha ở cái phần chạy chữ rồi nha mấy bạn cái Exo. sau đó là bài tiếp theo là bài upright row à, ờ, thì ở cái bài này á, chung luôn lưu ý với mấy bạn đó là nó sẽ tác động vào vai sau thôi chứ nó không có tác động vào cầu vai mục đích của bài này chung tập là vào vai sau thì để mà muốn nó vào vai sau thì mấy bạn uh, nhớ là mấy bạn đưa cái phần cùi chỏ chúng ta nó cao hơn cái phần vai ha nhớ là cùi chỏ cao hơn phần vai và ở cái bài này là ở cái set cuối cùng là chúng ta sẽ có cái drop set nếu mấy bạn nhớ giúp chung thì chúng ta sẽ có một cái uh, drop set ở đây đó bây giờ chung sẽ drop tạ ra và thực hiện uh, cho 10 rep ha hoặc là mấy bạn thích thì mấy bạn có thể tập đến khi nào fail thì thôi ok ok ở bài cuối cùng đó là bài uh, đó là bài Cable Reader Fly thì uh, À, cái bài này là lưu ý một chút đó là chúng ta sẽ đi 12 full rep và chúng ta sẽ có 5 partial rep ở cuối mỗi set ha thì đây là có 5 set mấy bạn nhớ là 5 partial rep nha cái này chúng ta đứng hơi người nó hơi chuối tới phía trước một chút thì để cái tay của chúng ta nó ra được ngang cái thân người chúng ta ha thì như vậy nó sẽ tác động vào vai sau chúng ta rất là tốt thì mấy bạn tập xong mấy bạn sẽ cảm nhận rằng cái vai sau chúng ta nó u lên nguyên một cục luôn cái thì đó là cái ngày vai của chung với lại thằng Dan hy vọng mấy bạn thích cái video này và tiếp theo là chung sẽ có một cái video unboxing về cái thùng hàng của tháng này cho mấy bạn xem ha ok và sẽ xem xem thùng hàng tháng này có gì ha peace yo yo what's up uh, thì Trung mới đi tập về thì như mấy bạn cũng mới coi cái uh, cái cái lúc mà Trung tập với thằng em Trung á là vừa rồi ha uh, Trung mới tập về thì khá là mệt mới uống hai scoop quay xong ok thì bây giờ là Trung sẽ kiếm cái gì đó ăn nhưng mà trước khi kiếm cái gì đó ăn thì Trung sẽ làm một cái video unboxing nhẹ thì đây là cái thùng hàng mà lúc nãy Trung đi uh, lấy về ha mới lấy ở trên uh, ở trên chỗ ba vị EMS về thì đây ha đây là cái thùng nhỏ hơn cái thùng lần hôm bữa à, nhưng mà chung chỉ có một số thắc mắc là hồi bữa chung có yêu cầu à, những cái sản phẩm mà chung chung cần á nhưng mà đợt này hình như là cái anh đó anh quên hay sao á, ảnh đưa thiếu nhưng mà hôm sau vẫn có những cái sản phẩm rất là hay chờ chờ cho chờ để quay cho mấy bạn xem ok bây giờ thì chung sẽ mở cái box ra yo yo what's up what's up bây giờ chung sẽ mở cái thùng macro protein này ra ha đợt này thì nó có vẻ nhẹ hơn cái đợt trước nhưng mà như là cảm thấy là nó hơi thiếu thiếu gì đó nhưng mà để mở ra xem ở bên trong này có cái gì ha thì ở trên này là có ghi rồi nhưng mà chúng sẽ mở ra cho các bạn xem ở trong này có cái gì à, thì thì các bạn thông cảm là trong mấy tập về đầu tóc nó cũng hơi lộn xộn với lại con mặt đầu tập tại vì là lát nữa là à, ờ, chung sẽ có một việc rất là gấp đi thành ra là chúng sẽ unbox luôn tại vì tối nay chúng khá là bận chúng không có thể quay video được bây giờ chúng sẽ quay luôn cái video cho các bạn sau đó mới đi tắm ok cùng coi bên trong có gì ha bro bro thì đây là vẫn là những cái voucher uh, ở bên anh thì không có thể áp dụng ở Việt Nam được là mấy cái đồ gia dụng á, không có gì hết mới là mấy cái voucher vẫn là những cái bịch má nó đặt cái bịch của tôi luôn cái bịch mà nó cũng không tha nữa bịch này là để giữ đồ lại á ok chúng ta sẽ bắt đầu với cái gì đấy chúng ta không biết còn gì không ok hết rồi hết hết hết thì uh, sản phẩm đầu tiên oh shit đó là hũ alpha men 120 viên thì Trung có một hộp Alpha men uh, 240 viên rồi thì Trung vẫn đang sử dụng uh, thì đây là họ sẽ gửi thêm Trung khúc Alpha men do Trung yêu cầu ha nhưng cái này là cái size nhỏ hơn ha thì uh, multi cái này cũng có thể gọi là multivitamin có nghĩa là những cái vitamin tổng hợp kết hợp với nhau bỏ vào trong cái hũ này là thành cái hũ Alpha men mấy bạn nên uống à, hai uh, viên vào buổi sáng trong chúng ta ăn sáng ha và nếu mấy bạn có điều kiện các bạn uống thêm là hai viên vào buổi tối ha là 4 viên serving size là 4 viên ok thì 120 viên ok tiếp theo sẽ là hũ omega 3 nhưng mà cái này hình như là gửi buồn cho Trung hay sao tại vì là đợt trước có cái hũ omega 3 hiện tại là Trung vẫn còn đang rất là nhiều hũ 250 viên nhưng mà đây là thêm 90 viên nữa ha thì uh, trong này là có 300 gram uh, omega 3 ha là sẽ có 180 EVA và một 120 DXA thì cái tip mà để mấy bạn lựa dầu cá đó thì mấy bạn sẽ coi mấy bạn sẽ coi là cái hai cái thành phần EVA và DXA xem nó có cao hay không nếu cao thì đó là cái loại dầu cá uh, mắc tiền nó có chứa những cái hàm lượng rất là tốt đó là EPA và DHA còn những cái dầu cá ví dụ như họ ghi một gam dầu cá nhưng mà trong đó toàn là những cái linh tinh những cái ấy chứ không phải là EPA và DHA á, thì nó sẽ không tốt ha thì đây là củ dầu cá của mình protein là có 180 EPA và 120 TSA tổng là 300 mg ngày chúng ta uống 3 viên ha à, có 90 viên tổng cộng mỗi lần uống một viên thôi uống 3 lần trong ngày nghĩa là 3 viên ok vô vô vô vô đây là hàng rất là đẹp đặt này về rất là đẹp không bị hải quan kiểm tra nha mấy bạn không bị kiểm tra ok thì đây là cái VC loại BCAA 411 ha nó khác với cái BCAA bình thường cái BCAA bình thường là 211 thì nhưng mà nó chia nó chia khác cái loại BCAA này thì BCAA thì cái thành phần nó tốt hơn là 411 và nó sẽ chia về cái leucine isoleucine và valine nó cao hơn cái loại kia nên là cái loại này nó BCAA thì tác dụng vẫn như mấy bạn vẫn biết đó thì nó vẫn vậy thôi nhưng mà nó chia cái thành phần cao hơn nó sẽ có hiệu quả uh, tối ưu hơn á thì đây là cái loại 411 mùi berry plus thì chúng sẽ review cho các bạn sau Đây là PCA Oh, glutamine Glu, Glutamine Glutamine Đây là cái bịch glutamine 500g à, Thì hồi trước có cái đợt lần thứ hai đó là Dung có unbox cái hộp à, một cái bịch uh, à, L-glutamine mùi orange Thì đây là mùi tropical storm là mùi nhiệt đới uh, Mùi nhiệt đới bão, không hiểu luôn uh, Nhưng mà chắc là cái mùi nó sẽ rất là ngon ha cái mùi orange rất là dễ uống các bạn thích mùi orange của my protein thì đó là một trong những cái mùi rất là dễ uống thì elglumin ha chúng ta sẽ uống uh, uh, cái này có nhiều cách uống lắm mấy bạn sáng ngủ dậy uống chung với quay cũng được uh, mấy bạn có thể mix với lại BCAA mix với lại cái loại BCAA này trong lúc tập trong lúc tập cũng rất là tốt luôn ha đó là intra workout và sau đó là mấy bạn cũng có thể uống cái này với lại whey protein vào sau tập tùy mấy bạn lựa chọn thôi ha nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi cơ rất là tốt đây là l ok thì đây là một cái túi uh, cái này gọi là cái raw raw string bag là raw string là cái túi rút á túi rút của Myprotein ha thì đây là màu đen rất là đẹp màu đen đây là cái bịch đây là cái sản phẩm cuối cùng của cái thùng ha thì đó là bịch Myprotein impact way diet yeah. hết rồi ha trong này hết rồi Yo Thì trong này là bịch uh, Impact Diet Whey Nó là khác với lại cái Impact Whey Concentrate này Nó khác với lại Impact Whey Isolate luôn ha Và cái bộ này là mùi cookie and cream hai kg rưỡi ha thì các bạn có thể thấy các bạn có thể thấy là Trung vẫn còn đang Trung vẫn còn đang sử dụng cái Impact Way Isolate này là mùi chocolate brownie là cái đợt cái đợt vừa rồi luôn á cái đợt vừa rồi là Trung mới nhận được Trung vẫn còn đang uống ha được nửa bịch rồi thì chúng sẽ sẽ làm cái bịch tiếp theo nữa là bịch Impact Way Day Way Day là nó sẽ dùng trong chúng nghĩ cái này có thể chúng ta có thể dùng được trong cái mùa mà chúng ta kitting ha rất là tốt à, thì chúng muốn Chung à, muốn yêu cầu cái sản phẩm thử của cái này ha xem nó khác gì cái loại bình thường cho nên là chúng muốn uh, sử dụng để cho mấy bạn biết nó rất là tốt luôn chúng thấy cái thành phần nó nó có cái lượng protein khá là cao ok thì trong này là cái muỗng của nó à, chắc cũng vậy nhưng mà trong nhưng mà trong này chúng ta các thành phần trong này ha là trong 60 g là chúng ta sẽ có được 37 g protein 60 g một cái muỗng bột 60 g là được 37 g protein ha à, rồi 1,1 à, g fat à, 7 g carb 7 g carb này rồi à, 0,24 à, gram muối và chúng ta sẽ có thêm L-glutamine ở trong này luôn 1,1 gam L-glutamine và chúng ta sẽ có thêm những cái thành phần rất là mới đó là green tea extract đó là cái trà cái cái trà xanh mà nó chiết xuất á thì là chúng ta được 108 gam thì đó là một trong những cái thành phần mà giúp cho chúng ta giảm cân à, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm CLA à, powder mấy bạn cũng biết CLA cũng có đó là một trong những cái cái loại mà uh, fatty acid á, là những cái loại chất béo tốt á, thì cũng có 520 gam ở trong này ha và chúng ta sẽ à, đó là cái thành phần của cái impact way day đặc này rất là mới ha mấy bạn chắc chưa bao giờ nghe về impact way day ta các bạn thường đa số đa số các bạn biết là uh, isolate concentrate uh, nhưng mà cái dòng này là dòng khá là hay của Microtin ok thì that's it đó là mấy cái sản phẩm này là mấy cái sản phẩm đợt này mà chung nhận được ok thì đây là impact ngoài đây là glutamine bca omega 3 và alphamin và một cái túi raw stream và một cái túi raw stream của protein ok thì đó là cái kiện hàng mà protein gửi trong tháng này ha ok hy vọng các bạn thích cái video này nhớ like share và subscribe cho chúng ha Bruh.